À, xin chào các bạn đang theo dõi à, kênh video của xe điện motor điện video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là một cái à, hộp số giảm tốc có đảo chiều à, đầu vào sử dụng bully à, đai bản B đấy à, có ly hợp à, bộ số này là bộ số 3 tiến một lùi à, thích hợp à, cho các bạn à, sử dụng vào những cái máy lông nghiệp như máy cày máy cấy hoặc là máy xới đất nó rất là khỏe tỷ lệ giảm tốc cao ở đây thì máy có ba số số 1 số 2 số 3 số 3 và số tiến và số lùi đấy à, đối với cái à, theo tỷ lệ từng số thì số 1 là số chậm nhất Số 1 là có tỷ số truyền là 1 trên 50 1 trên 50 các bạn nhé Có nghĩa là đầu vài vào 50 thì đầu ra mới quay được có một vòng <coughs> Thì à, cái loại này rất thích hợp cho các bạn à, sử dụng vào à, làm những cái đầu lỗ Đấy Thích hợp cho các bạn sử dụng đầu vào dùng những cái đầu lỗ chưa qua giảm tốc Thì có thể sử dụng đầu này được Đấy và à, ở đây thì à, tỷ số truyền à, số 1 là 1 trên 50 số 2 như thế này là 1 trên 25 và số 3 số 3 là 1 trên 8 à, hộp số lùi thì có tỷ số truyền là 1 trên 55 đấy à, đối với cái hộp số này thì nó có ngắt chuyển động nó có phần ngắt chuyển động để các bạn sang số đây ví dụ như là cái à, ngắt chuyển động thì nó có cái phần à, khớp dây kéo ở đây đây các bạn nhìn chỗ này này đây nó có một cái à, cần dây để các bạn kéo cái khớp chuyển động này đấy để để ngắt chuyển động thì thường thường khi đầu lỗ đang hoạt động thì các bạn à, muốn đóng à, cho nó hoạt động thì phải tác động vào cái này thì nó mới chuyển động đấy và khi nào mà các bạn muốn nó chạy thì các bạn mới mới mới, mới, mới kéo nó cho nó à, chạy và tất nhiên là khi sang số cũng vậy thì các bạn cần phải ngắt chuyển động để các bạn sang số nó mới mới sang số thì cái hộp số này thì nó thích hợp cho các bạn là sử dụng vào những cái uh, máy nông nghiệp thì uh, nó phù hợp hơn bởi vì hộp số nó giảm tốc nhiều lần giảm tốc uh, cao nhất là 50 lần và nhanh nhất là 8 lần còn số trung bình là số 2 số 2 này là số uh, giảm tốc là 25 lần đối với số lùi thì là giảm tốc 55 lần đấy là sang số thì cũng khá là nhẹ thôi đấy đấy số 2 số 1 số 2 số này là không có số này như này là không số này đấy thì các bạn à, mua cái này về thì các bạn sẽ à, từ từ nghiên cứu cách sử dụng ở đây à, mình sẽ đưa ra các cái tỷ số truyền để cho các bạn tham khảo đây số lùi và số 3 số 3 số lùi thì à, số nào cũng vậy thôi khi à, răng nó đang giao nhau thì sang số nó sẽ khó thì nó cũng như xe máy thôi thì các bạn à, trong cái quá trình hơi chuyển động một chút ấy, thì nó dễ sang số hơn rất nhiều đấy đấy các bạn vần đi cái thì nó sẽ không bị hóc số nữa đấy là là khi mình đang chuyển động khi mình đứng im thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đấy nhưng khi đang chạy thì nó sẽ không bao giờ bị hiện tượng đấy đây số 1 này số 2 này số 3 này lùi này 3 này 2 này 1 này 2 này 3 này lùi này 3 này 2 này 1 này đấy nó rất là dễ sang số thôi à, các bạn xem video của mình nhớ nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái à, thông báo khi à, mình đăng sản phẩm mới lên à, và để xem những cái video khác ấy, thì các bạn bấm vào cái tên kênh của mình ấy sau đó là bấm bấm vào cái phần uh, video từ cái phần video đấy thì các bạn à, xem theo đề mục thì các bạn có thể vào cái danh sách phát của mình ấy cái danh phát sách phát ấy, thì các bạn xem phụ tùng ba bánh riêng bốn bánh riêng và những cái phần hướng dẫn lắp đặt riêng à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình video đến đây là kết thúc